sách giáo khoa hãy nhìn lên bảng ở đây chúng mình sẽ được học cách viết số và đọc số mẫu thứ nhất mình có số 4, 2, 5, 1, 7 Vậy thì số này được đọc là 42.571 Và mình sẽ phân tách ra Đầu tiên, số đầu tiên là số 4 Được xếp vào hàng chục nghìn số Tiếp theo, số 2 là hàng nghìn mình viết vào đây số 5 là đơn vị tăng hàng chục là số 7 mình viết vào đây và đơn vị số 1 nó hàng đơn vị đơn vị tăng à, đơn vị chục trăm nghìn chục nghìn các em nhớ chưa đơn vị chục trăm nghìn chục nghìn đó chính là chữ số có năm chữ số được tính bằng chục nghìn vậy thì ở số thứ hai được đọc là 63.850 vậy thì mình viết thế nào 63 63 đúng không ạ đây 63 63 nó ở hàng nghìn mình sẽ tách ra 800 50 800 50 Vậy thì chục nghìn mình sẽ đi từ số đơn vị trước nhé Số đơn vị là số 0 Tiếp đến Hàng chục là số 5 Hàng trăm là số 8 Hàng nghìn số 3 Và chục nghìn số 6 Vậy thì tương tự số này đọc là gì? Đúng rồi 91.900 linh số 0 đo bằng miếng link nhé 91.907 và hàng đơn vị là số 7 hàng chục ở đây là số 0 hàng trăm là số 9 hàng nghìn là số 1 và cuối cùng là hàng chục nghìn số 9 hơi, hơi xấu không em đấy